Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trồng Kha Vlog, kênh chia sẻ cuộc sống. Video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh bông lan. Thì à, món bánh bông lan đã có từ rất lâu đời, là một món bánh rất dễ ăn, à, được à, người dân miền Tây rất ưa chuộng. Và hôm nay mình chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh bông lan. Mình nướng bằng à, khuôn nhôm trắng và mình nướng bằng than. Và bây giờ mời các bạn theo dõi mình sẽ làm món bánh bông lan này thì à, nguyên liệu của mình gồm có là trứng ở đây mình sử dụng là 500 gram trứng trứng vịt tươi và à, số lượng của mình đó là có 9 cái trứng nha các bạn và 550 gram đường cát trắng và một ký à, bột mì địa cầu bột mì nền một chút xíu nữa mình sẽ chọn sau và mình sẽ cho các bạn công thức rõ ràng luôn nha và đây là vani để mình tạo à, mùi thơm khi mình làm bánh các bạn thì à, à, cái mùi trứng nó hơi bị à, tanh thành ra mình cho cái mùi cái ống vani này vô để cho nó khử bớt mùi tanh nha các bạn rồi đầu tiên mình sẽ à, đánh trứng gà trước để mình làm món bánh này nha mời các bạn theo dõi nha mình lấy à, trứng gà trước nha các bạn các bạn sử dụng trứng tươi cho mình nha đây là trứng vịt đó các bạn về phần trứng này các bạn à, trồng đỏ trồng trắng các bạn à, đổ chung vô luôn các bạn không cần phải lọc ra nha các bạn chung vô luôn mình không cần phải lấy cái trứng cái lòng đỏ trồng trắng ra rồi như vậy là trứng của mình đã bỏ vô thau xong tiếp theo mình sẽ đánh cái trứng này ra cho tan ra nha các bạn rồi tiếp theo mình đánh trứng ra nha các bạn trứng mình đánh tan ra xong mình bỏ vô đường vô nha các bạn mình bỏ đường cát trắng nè các bạn mình bỏ vô 550g đường cát trắng và tới công đoạn này các bạn đánh cho nó dậy bông trắng lên nha các bạn mình đánh thời gian cho nó lâu thật là lâu nha các bạn trên 10 phút á 10 phút để cho nó dậy trắng lên nha các bạn mình cho vô một ít nước nha các bạn thì à, ở đây mình chuẩn bị là nước à, lọc đó các bạn đó các bạn cho thêm một ít thôi mình cho vani vô nha các bạn để cho nó khử mùi tanh đó các bạn mình à, cho vô khoảng hai ống đi cho nó thơm cho nó bớt thành mùi trứng nha các bạn rồi mình đánh đều cái vani này ra cho nó thơm nha các bạn à, mình úp mút ra tô nè các bạn mình à, để riêng ra nha các bạn mình không có trộn chung vô cái à, cái đây là cái thao trứng với đường nha mình đánh bông trắng lên này đó mình múc riêng ra nè múc riêng ra để mình làm riêng nha các bạn mình đổ, đổ bột mì vô chung vô đây thì mình làm thời gian dài á, nó bị cứng cái bánh nha các bạn thì à, mình múc ra riêng ra khoảng 300g à, à, trứng với đường nữa các bạn ở đây là trứng với đường ha mình để 300g và mình sẽ trộn bột mì vô đây thì mình cũng cân bột mì riêng ra cho các bạn gõ luôn ha mình sẽ cân bột mì ra rồi mình để riêng cái phần bột này ra nha các bạn đây mình sẽ lấy bột mì này nè mình cần cái à, cái lượng bột mì để à, mình trộn chung vô phần trứng này nha các bạn mình à, cỡ khoảng hai muỗng bột mì nè các bạn bột mì này mình trộn chung với trứng với đường nha các bạn mình trộn chung thì nếu như các bạn nướng một dĩ đầu tiên mà cái bánh nó bị khô đó bị cứng đó các bạn bớt lượng bột mì lại chút xíu nha đó mình trộn chung lại rồi mình à, đảo lên cho bột mì với trứng cho nó đều lên nha các bạn đó mình à, để trứng với bột mì lên cho nó à, đều lên thì tại vì lý do mình làm theo kiểu này á là mình nướng bằng khuôn này nè các bạn nếu mà mình để một lượt một á, thì cái bánh nó dễ bị cứng nó không được mềm vì vậy mà mình phải chọn riêng ra thì à, liều lượng của mình à, chia sẻ cho các bạn đó đó các bạn trộn một mình lên cho nó đều lên nha và như vậy là mình có thể đổ bánh được rồi đó các bạn đó bột dừa rồi trước khi mình nướng bánh thì mình để à, cái khuôn mình lên cho nóng nha các bạn thì mình sử dụng là than đó bạn thấy à, mình nướng bằng than là các bạn ở trên này mình để một ờ, lớp than mới trên và ở dưới lò này mình cũng để ở dưới lò một cái à, ít than để cho nó đều hai mặt nha các bạn đó và mình à, coi thử cái khuôn của mình nó nóng chưa thì mình để ở đây khoảng chừng hai ba phút ba phút thì cái khuôn nó nóng lên rồi các bạn và mình sẽ cho dầu vô để mình đổ bọt nha bọt mình chọn sẵn rồi nè và cái khuôn đó nóng rồi đó cái khuôn này mình dở lên rất là nhẹ nha các bạn đó. các bạn cho dầu ăn vô khuôn xong thì các bạn à, đổ bọt vô nha các bạn mình lấy à, bọt để mình à, bỏ vô khuôn thì mình múc một muỗng bọt đó các bạn mình cho vô khuôn nè các bạn cho vừa thôi các bạn đừng cho đầy quá khi mà cái bánh nó vàng lên thì cái bánh nó còn nở lên nếu các bạn cho đầy quá thì nó dính ờ, nắp trên nha các bạn mình cho vừa thôi đó mình đổ vô mình làm ờ, bằng thủ công thì ờ, thao tác của mình làm á từ từ rồi nó sẽ quen nếu như các bạn chưa quen á các bạn đổ vô cái ít bọt cái nhiều bọt thì các bạn làm lâu á các bạn à, quen đó như mình mình đổ vô các bạn thấy à, mình lường chỉ có múc bằng muỗng mình đổ vô nếu như các bạn có à, nhu cầu sử dụng khuôn bánh bông lan này thì các bạn vui lòng liên lạc đến mình nha qua số máy điện thoại 0972 837 702 hoặc vâng, số máy 0949363182 nha các bạn rồi bây giờ mình để nắp lại đó mình để chút xíu uh, cho nó vàng mình sẽ lấy bánh ra nha rồi tiếp theo mình lấy bánh ra nha các bạn đó đây là dĩ bánh đầu tiên mà mình uh, làm đó các bạn mình uh, lấy ra thì uh, các bạn uh, đổ bột thì các bạn đổ cho vừa thôi nha các bạn đó đây là cái bánh đầu tiên để mình uh, lấy ra ha rồi à, mình mình lấy ra các bạn à, nướng gia đình ăn thì các bạn nướng à, cho nó vàng cho nó thơm cái bánh ha các bạn cho nó bớt đi cái mùi tanh của trứng các bạn nướng bánh mông lan các bạn nướng còn trắng lá nó, nó bị tanh đó thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn mình nướng cho nó hơi vàng một chút đó đây là dĩ bánh đầu tiên mình làm ha nếu như các bạn nướng ờ, bằng cái khuôn ra nhôm này á các bạn nướng thường á, thì nó ờ, trắng nha các bạn nó nó được bóng á mình làm thường thì cái bánh nó được bóng Đó. vậy là xong rồi đó các bạn mình sẽ đậy nắp lại và mình ờ, canh lửa lửa trên và lửa dưới cho nó đều nha để nó vàng phía trên và nó vàng phía dưới các bạn thấy à, bánh à, dừa vàng thì mình à, lấy ra đó mình dùng cái cái, cái tâm ha các bạn mình lấy ra đó các bạn thấy mình nướng nó hơi trắng một chút xíu ha so với cái dĩa đầu tiên ha thì các bạn thích ăn vàng thì các bạn để cho nó hơi lâu chút xíu đó các bạn thấy cái bánh rất là bóng nha các bạn hai dĩ này cho các bạn thấy là mình thích ăn vàng thì mình nướng cái bánh nó hơi vàng chút còn mình à, thích à, nó đẹp bóng đẹp mình à, nướng cho nó vừa thôi đây là bánh bông lan nha các bạn thì ở miền Nam mình gọi là bánh bông lan đó còn ở dùng các bạn gọi là bánh gì thì mình không có biết mình hay thường gọi là bánh mông lan và mình à, lần lượt mình lấy ra đó, các bạn thấy cũng rất là thao tác rất là dễ làm mình à, chỉ có lấy cái cây que đó mà mình dít cái bánh lên và đặc biệt là các bạn thấy cái bánh mình à, rất là vừa dặn luôn nếu mà cái bánh nhỏ quá thì cũng ờ, không thấy nó không không ngon ha các bạn bánh cũng rất là mềm và để mình để cái bánh này nè các bạn mình để thời gian cũng rất là lâu bây giờ mình à, thử mình bẻ ra cho các bạn thấy ha thì cái bánh này như thế nào vậy các bạn đó bây giờ mình à, bẻ ra nè đó các bạn thấy à, cái thịt ở trong rất là mịn nha các bạn đó rất là ngon mình cũng à, chọn à, tương tự như à, ban đầu vậy các bạn thì nếu như các bạn làm một lần một á, thì các bạn nhân lên cho mình ha đó hôm nay mình cho các bạn cái công thức chuẩn để các bạn làm nha các bạn và mình cũng chọn lên cho nó đều đây các, các bạn thấy mình làm bánh này rất là đều màu nha các bạn